không anh đúng rồi bạn ạ em là em là rất là lười tập đấy nên là em cần một PT ví dụ như em đang tập mà em bỏ dở là anh phải tát liên tiếp vào mặt em ok tát cho em gãy cổ cũng được ok nhá mình là PT chuyên nghiệp rồi bạn ạ